on my Căn nhà đang được gia chủ giảm giá lên đến 800 triệu đồng như quý vị Với ờ, căn nhà xây mới và nằm trong khu xây dựng khu đồng bộ rất đẹp Và căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí Ngay trục đường của đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc quận 12 như quý vị Đây là một mẫu nhà mới và đẹp nha quý anh chị à, Giảm lên đến 800 triệu đồng Và giá cũ của căn nhà thì à, chủ nhà kêu với giá là 6 tỷ 8 Mà nay chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 9 thôi Đấy với... À, thiết kế đẹp và xây dựng một trệt một lửng và ba tầng lầu nha quý vị. Căn nhà mình thì cũng chính là hướng nam và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 15m nha quý vị. Nhà này thì à, được gia chủ thiết kế cũng như là tặng full nội thất đầy đủ cho gia đình mình rồi. Một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và nằm trên à, vị trí ngay trục à, đường Hà Huy Giáp, ngay sát bên với lại khu vực trường cao đẳng điện lực nha quý anh chị. À, với căn nhà chúng ta thì à, nằm ngay khu trung tâm phải nói là quá đẹp và khu xây dựng lên đến khoảng 50 căn và cái video cũ đây thì uh, em quay lâu rồi Thì uh, bây giờ chủ nhà giảm giá thì uh, em uh, review lại cho quý anh chị mình nha quý anh chị Với thiết kế đẹp và phong cách mới và ngay sát bên ngoài của căn nhà chúng ta đây Tầm cỡ khoảng uh, 50 mét đi bộ thì uh, ra bên ngoài chúng ta sẽ có một cái quán cà phê nha quý vị Với uh, xây dựng uh, một trệt một lửng và ba tầng lầu Thiết kế màu uh, tân cổ điển rất là đẹp nha quý vị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 đại với uh, thiết kế bên ngoài uh, một uh, phong cách rất là độc và lạ nha quý vị à, Con đường của căn nhà chúng ta một con đường rộng đến khoảng 8 mét Và một con hẻm xe hơi, xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện Phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có cái khu vực à, khoảng vỉa hè rộng đến khoảng à, à, 3 mét nha quý anh chị Và nhà mình thì được gia chủ làm với hai lớp cửa À, một lớp cửa sắt bên ngoài và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị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 với những căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý. Ngoài ra thì còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Một à, căn nhà xây mới và thiết kế đẹp nằm trong khu phân lô, ngay sát bên lề với lại khu vực trường cao đẳng điện lực và nằm ngay khu trung tâm, thuận tiện cho mọi gia đình dùng khách hàng chúng ta di chuyển đi lại về à, thành phố rất là gần cũng như là qua Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú, cũng như là di chuyển về khu vực à, sân bay cũng như là bệnh viện 175 thì rất là gần nha quý vị nhà mới đẹp và chỉ mua sách và vali về ở thôi Đây một uh, căn nhà phải nói là sang trọng và thiết kế đẹp nha quý vị với giá bán thì chỉ có 5 tỷ 9 thôi nha anh chị khá là đẹp và tuyệt vời Trên những à, khách hàng nào đang có nhu cầu trong mức phân khúc tài chính khoảng hơn 5 tỷ đây thì uh, có thể là xem và quan tâm đến căn nhà này thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị thiết kế mẫu rất là tuyệt đẹp luôn Đấy, và bên ngoài thì chúng ta sẽ có với gara ô tô cũng là khu vực sân đậu xe máy. Bên trong thì à, chúng ta sẽ có phòng bếp và với những các cái à, tủ bếp này và những các cái kệ để những các cái um, uh, trang trí nhà quý anh chị. Một mẫu nhà phân khúc hơn 5 tỷ. Quá là tuyệt vời. Căn nhà này thì uh, chủ nhà trước giao bán với là giá 6 tỷ 8 mà nay chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 9. Quá rẻ rồi. Lại với nhà mới mà nằm ngay một trục ở đây thì uh, gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng làm công ty kinh doanh về buôn bán hàng online cũng như là mở tiệm nail spa đều được nha quý vị ngày uh, trục đường của đường Hải Giáp cách mặt tiền đường Hải Giáp chừng cỡ khoảng 150 à, m đi bộ thôi nha quý vị và nằm trong khu xây mới rất là đẹp căn nhà này thì em cũng quay lâu rồi nhưng mà bây giờ là chủ nhà giảm giá thì em uh, review lại cho quý anh chị mình nhá Đấy với căn nhà đang được gia chủ hạ giá uh, gần 1 tỷ đồng với giá rất là tuyệt vời trong cái thời điểm đầu năm. Căn nhà này thì à, chủ nhà đang à, cần tiền để à, công chứng lô đất nên là đã hạ giá căn nhà này để bán nhanh và thu hồi vốn. Thì quý vị khách nhà chúng ta đang có mức tài chính mà trong phân khúc dưới 6 tỷ nha quý vị thì đừng nên bỏ qua cái căn nhà này. Đấy, xem ngay và sở ngay cho mình căn nhà với đẹp và xây mới sổ hồng riêng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 Đấy, thiết kế ở trên ờ, tầng lửng cũng rất là đẹp này trang trí những các cái ờ, bức tranh bức ảnh và có hệ thống là đèn chùm đèn led và đèn chiếu sáng kết hợp với những các tủ để trang trí rất là tuyệt vời nha quý vị một căn nhà đang có mức phân khúc khá là đẹp và diện tích cũng hợp lý ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 15m và trong sổ thì ờ, công nhận là khoảng 60 hơn 60 mét vuông nha quý vị đệ sổ rất là đẹp nha và có khu vực uh, uh, về hè đường trước cũng là sân đường trước của căn nhà à, khoảng 2 mét nữa nha quý vị. Thì cộng cả sân là khoảng 17 mét đấy. đấy và trên lửng đây thì ờ, thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị. Di chuyển lên ờ, tham quan khu vực phòng ngủ bên trên của căn nhà. Thì nhà mình là với công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thồng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình thì cũng chính là hướng uh, uh, nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch nha quý vị cũng như là tái tứ trạch căn nhà này thì uh, tây nam hơi là sang nam nha đấy phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch và tây tứ trạch đều được nha quý vị hạ giá cực khủng đấy và bán lỗ thu vốn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 mua giá đầu tư Đấy, và mua để sinh lời những quý vị trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mỗi phòng thì à, sẽ có một phòng ngủ và một vệ sinh nha quý anh chị vệ sinh riêng và có vòi tắm hoa sen cũng là kết hợp với lại nội thất là hàng ghế mắc bên trên trần thì à, được gia chủ đóng thần thạch cao và kết hợp đèn led đèn chiếu sáng và có cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ căm xe khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với um, à, mặt đáo hoa cương tay vịn bằng à, có căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị và bên những bức tường thì đã được gia chủ dán những các cái à, giấy dán tường rồi khu vực ban công thì được gia chủ làm bằng sắt đúc và sơn màu vàng đồng CNC Đấy, với ờ, chỉ à, hơn 5 tỷ đồng thôi nha quý vị em xin nhắc lại là cái giá cũng như là về cái diện tích và vị trí của căn nhà mình một uh, vị trí phải nói là quá tuyệt vời nằm ngay trên trục đường của Hải Giáp thuộc phường Thạnh Lộc quận 12, ngay sát bên lại khu vực chợ Cầu Đồng nha quý vị. Vâng bên trên đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái à, sân thượng này, phòng thờ Đấy, và trên đây là sân thượng của căn nhà mình rồi, cũng như là cuối của video rồi nha quý vị. Thì à, với sân thượng và phòng thờ đường trước và sân thượng đường sau. Ở trên đây thì gia đình mình có thể là sử dụng là một phòng ngủ cũng được hoặc là phòng tập kim, phòng thờ vẫn rộng rãi thoải mái như quý vị trên đây thì à, chủ nhà để à, làm phòng thờ khá là rộng cho gia đình khách hàng mình này nếu có à, sử dụng làm phòng thờ còn không thì làm phòng ngủ vẫn được nha quý vị đây và khu vực ban công sân thượng đường trước khá là rộng nha sân phơi đường sau rất là thoải mái và nằm trong khu phải nói là ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái như quý vị Đấy, với giá chỉ có 5 tỷ 9 thôi thì quý vị khách hàng chúng ta đang theo dõi và quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ ngay về bên căn nhà đất bên em để đi xem nha